Thank you. nên ghen hơn nhiều đã đánh nhưng xin anh hiểu bởi vì yêu anh vô cùng trời cho em chỉ đâu sáng sẽ trong đêm trường sầu thương thế nhân hồn dung tìm thương say trong vùng thương nhớ lên lên đưa anh qua bên mộng ngày xưa chúng ta trò chơi tuổi xanh hai bên cùng nhau đánh tương sát lẫn nhau như oan thù thang thang tiếp nối thơ ra đi anh ra từ buồng trời đó đêm tiến đưa anh quay gót son mềm em đêm dài cây số thương gói game quá khứ trong chiếc ba lô nơi tìm 他。 suốt So. school. sầu nhỏ lệ tim con con hối hận giờ quá muôn màng suốt cuộc đời sám hối ăn năn biết bao giờ gặp lại mẹ yêu con cha mẹ còn đâu bao đêm u sầu nhỏ lệ tim con con hối hận giờ quá muôn màng suốt cuộc đời sám hối ăn năn biết bao giờ gặp lại mẹ yêu con hối hận giờ quá muôn màng suốt cuộc đời sám hối ăn năn biết bao giờ gặp lại mẹ yêu phong đắng từ nay thôi đành ngắm sống riêng mình thương nhớ ai vô thân bụi này thôi quyên nay anh đi rồi tay nắm tay không rời mắt ngắm xa chân trời mà lòng nghe nhớ chôn anh nơi tiền tuyến chúng ta cách xa rồi nhưng tình đâu có chia phôi mình gọi tên nhau nhớ nhau trong mộng thôi tha thiết yêu nhau mà vui em Hồ phương còn anh nơi tiền tuyến những đêm phố lên đèn tuyên đầu anh đón trăng lên tình mình cao hơn núi non kia hùng vĩ nên vẫn vui câu biển theo come đáng